Ủa em bé là phải mặc tả giống tôi nè Thấy không tôi mặc tả nè Tôi thấy bạn có mặc tả đâu Trời ơi cái gì đây cái hết chào rồi mà ta À quên quên quên Thì ngày hôm nay như mấy bạn đã đọc tiêu đề Thì chắc các bạn cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ làm video gì rồi đúng không Yeah đúng như vậy ngày hôm nay mình đã tạo ra một cái cánh cổng à không phải nói là bốn cái mới đúng một cái cánh cổng ở đây là cánh cổng em bé nè bên đây là cánh cổng 3 tuổi à, 10 ta cái gì bên này là 10, không phải 18 tuổi bên này là mới có 9 tuổi thôi bên này mới là 18 tuổi nè đó thì ngày hôm nay nè mình sẽ làm một video nếu như cặp đôi phong cận và sammy lớn lên ở trong minecraft sẽ như thế nào sẽ như thế nào à. đó cho nên á là mấy bạn hãy nhớ xem hết video này để xem coi bọn mình sẽ lớn lên như thế nào nha ok đây à mà ừ. khoan à từ từ cho mình hỏi bạn này coi tết vừa rồi á bạn mấy mấy mấy bạn đã được lì xì bao nhiêu tiền mấy bạn được lì xì bao nhiêu tiền các bạn nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha chứ phong mà phong được đồng nào hết trơn à tại nhìn mặt phong thấy ghét quá không ai lì xì hết trơn á buồn cho ông phải dễ thương cho tôi này mới được nhiều lì xì liu liu ừ. ờ vậy hả ôi ok ừ. được rồi thôi nói chung là bây giờ chúng ta không dài dòng nữa bây giờ mình sẽ cùng với sammy ừ. bọn mình sẽ cùng nhau vào trong cánh cổng em bé và cùng nhau lớn lên trong minecraft nha ok sammy sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi vô em nhiều lúc vô mình nhật nhận thêm lì xì á được được vậy bây giờ mình đi nha ok chuẩn bị nè đứng ok chuẩn bị nè một hai ba let's go Whee! trời ơi đau quá trời quá đất luôn may mà có cái hồ nước á ôi trời chỗ này chỗ nào đây à. ủa ừ, cái gì đây cái chỗ này hình như là cái tòa lâu đài đồ chơi mà trong tập trước tôi thấy mà ta sao bây giờ đồ chơi biến mất hết trơn ừ. rồi ủa gì kỳ vậy cái gì vậy Wow, oh. đây là một ngôi nhà rất nhiều sữa. Ủa sao từ từ Phong ơi, sao chỗ này nhiều sữa vậy? Ủa, nó có mấy cái bình à. sữa cho em bé nè. À, tôi hiểu rồi. Vậy là bọn mình ừ. còn là em bé cho nên nhiệm vụ của bọn mình là sẽ phải uống sữa để lớn lên. Rồi hiểu rồi. Trời ơi, uống chừng này là mập thù lùi với con heo luôn sao uống được? Tôi uống bình ha. Thôi tôi uống bình này Không, nha. tôi hiểu rồi là bọn mình sẽ phải đi thu thập hết mấy cái bình này nè. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đây đây bây giờ mình lấy đi Sam nè. Tôi sẽ lấy một bình nè, ừ. hai bình nè, lấy hết luôn hiểu không? Mình phải lấy hết thì mình mới được qua màn hiểu không nè nè lấy hết lấy hết à tôi đó. sữa đúng không đó đúng rồi. mùa của em bé mà ừ em bé còn nhỏ thì em bé phải uống sữa không ấy nhưng mà sam ơi có mấy cái hộp sữa nằm trên cao á sao mình lên lấy được ờ, không sao tôi biết được à từ bây giờ ông leo đầu tôi đi tôi nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe dữ lắm leo đầu tôi tôi cõng ông cho rồi ông leo đập được không chịu không à hợp lý hợp lý vậy à tôi leo lên trên đầu sam xong đầu tôi nhảy. ủa không đâu được trời trời tôi là con trai mà còn bà là con gái bà phải leo lên để bà lấy sữa chứ quá vậy hả không sao ơi tôi chở không được mà ông đừng có lo lên đi trời ơi tôi là thôi, người thôi. ông chồng không được không được trời ơi trời tôi là con trai tôi phải ra lăng tôi phải cổng sam chứ chứ làm sao tham cổng tôi được ấy nhưng mà tôi còn là em bé tôi cổng không có nổi đâu à, ờ, à tôi tôi tôi tôi tôi có cách đây tôi có cách đây bà bà để tôi xíu mấy cái bình sữa trên cao này dễ mà để để để xíu nha để xíu nha tôi ra ngoài để xíu nha sammy ơi sammy ơi tôi dài rồi nè sam ơi sam ơi nè tôi nè tôi nè đây tôi có dẫn thêm một người bạn về nè thấy ai không à. một con heo đúng rồi đúng rồi vậy làm gì vậy Trời ơi, bây giờ á tôi cổng bà không nổi đúng không? Nhưng mà con heo này cổng bà được nè. Bây giờ bà leo lên lưng nó đi, tôi kéo bà đến mấy cái chỗ mấy cái bình sữa nè, xong bà đập mấy cái bình sữa, hiểu không? ui trời ơi, sao không thông minh chứ vậy? rồi, leo lên, leo lên, leo lên đi. Rồi ok, bây giờ tôi kéo rồi. bình sữa nè, rồi lấy đi, lấy đi, đập đi, đập đi. Đây, nè. đây, đây. À, ừ. Đập được không? Trời ơi. <laughs> Trời ơi, thiệt luôn bà lùng quá à. Ok rồi, giờ tôi sẽ đẩy con heo lại gần hơn xíu. À, heo lại gần xíu coi con heo ok đập được chưa rồi đó đập đập đập đập được chưa đập được chưa ok được rồi nè rồi rồi bên này một bình nữa nè ok dạ, dạ, dạ, qua bên đây đập đây đập đây đập đây rồi bên này nữa nè bên này nè đập ừ, đây đập đây yeah mình sắp thu thập ờ. được hết sữa rồi mình sắp được qua mạng rồi cố anh sam cố lên nè ừ, đây để tôi đi tôi đó cho chết nè nè còn thêm đi còn bình trên đây nè ok rồi còn bên này nữa còn bên này nữa đập đây đập đây đánh luôn đó ở bên ờ. này dạ ừ. sắp xong rồi sắp xong rồi cố lên sắp xong rồi cố lên bên này nữa rồi yeah ok hoàn thành rồi bạn ơi thôi cảm ơn bạn heo nhiều nha nhờ bạn heo mà bọn tôi mới lấy được mấy bình sữa đó cảm ơn bạn hung bạn cái nè và chẳng em đã yêu ngay đây à, cho bạn đi tắm nè đó thích chưa đúng rồi cho bạn đi tắm <laughs> luôn rồi ok được rồi bạn ơi vậy thì bây giờ bọn mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên đó chính là thu thập mấy bình sữa rồi vậy coi như bọn mình uống sữa xong bọn mình sẽ lớn lên thành 3 tuổi nha được rồi vậy sammy sẵn sàng chưa sam à, rồi dê cái nè dê cái uống sữa cho nó thích nè ok yeah yeah yeah bình sữa nè yeah rồi ok uống sữa thôi, nhom nhom nhom nhom nhom à rồi ok Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài cổng để chúng ta dịch chuyển đến uh, tuổi uh, à, 3 tuổi nè. Ok chuẩn bị nè. 1 2 3. Hay da. Ok, à, ừ, ừ, ừ. bọn mình đã nhảy ra ngoài đây. Ui, trời ơi Sam ờ. ơi. Ui, bạn lớn lên nè nè. Trời nhìn bạn dễ thương quá à. Ồ. Sao nữa? Thấy chưa tôi dễ thương nè. Ủa từ từ, mà ông cũng vậy nè. Ủa đâu để coi coi. Bự Ô trời mình cũng lớn lên được xíu nè bạn ơi, tính ra là ui, hình như là tôi với bạn đang mặc đồ đôi á Sam. <laughs> cái mặt tôi đó hay sao á ừ nè ở nhưng mà sao từ tôi nhìn bạn nhìn giống con con con chim cánh cụt quá vậy ờ không biết tưởng tự nhiên tôi lùn dữ vậy trời ơi à. bạn lùn tịch à mình cao hơn bạn xíu mà thấy không đó trời ơi tại mình là con trai đó nhưng mà nhưng mà nhìn bạn có vẻ mập hơn mình vậy ủa đâu ra bạn nghĩ sao vậy cái bụng bạn bự hơn cái mặt của tôi mà nói chuyện gì kỳ vậy trời trời trời ơi vậy hả rồi ok được rồi vậy là bây giờ bọn mình đã lớn lên được 3 tuổi nè bạn ơi giờ bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau vào trong cánh cổng 3 tuổi để coi coi bọn mình sẽ thực hiện thử thách gì tiếp theo nha bạn nha Sammy sẵn sàng chưa ừ, sẵn sàng rồi tôi sẽ vô tôi vượt hết hơn ông luôn ok được rồi vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu nào chuẩn bị đây nha một hai ủa sao bạn vô trước tôi vậy tôi chưa chứ tôi vô nè một hai ba hay da huy ok ok và bây giờ chúng ta đã cùng nhau đến với cánh cổng 3 tuổi rồi bạn ơi <laughs> để mình coi coi cánh cổng 3 tuổi này có gì nè ờ ủa chỗ này nó có một cánh cửa nè ủi mà cái cửa này hình như mở không được nó bị khóa rồi ơi không biết nữa ui ui ui em không không mình trên này có cái gì đây mình đặt trên nè À hình như tôi biết rồi Tôi có mấy rương này tôi đi rồi lắm nha Tôi xem mới coi À thấy chưa biết luôn mà Nó có mấy cái chữ ở đây nè Hình như là nhiệm vụ của chúng ta ở 3 tuổi là chúng ta sẽ phải học chữ hay sao á Bây giờ bọn mình phải cần phải gọi là xếp mấy cái chữ này thành một cái gì đó Đó để chúng ta mở được cửa hiểu không Ui, ủa sao nghe mình như thánh tử Conan vậy? Thích vậy? Trời ơi, à. bọn mình phải đi học phải không? Rồi ok, tôi xem coi bây giờ tôi lấy mấy cái chữ ra nè Ờ, ok, tôi nhìn mấy cái chữ này tôi đoán coi là xếp thành chữ gì nha Mấy cái chữ này có chữ H nè chữ E, chữ R, chữ O là hero. Ồ, mình đố với bạn Phan là cái này là xếp thành chữ gì nha, mình đố bạn biết luôn á. <laughs> ok. Ba giây, ba đi, ba giây đó. Được rồi. À, hai một đó được không? Mấy bạn đoán được không? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ xếp cho bạn xem mà nha, chắc là chữ hero tim chứ còn gì nữa đúng không Sam? <laughs> ok, đây để tôi xếp nè h nè h nè rồi e nè he nè đúng, đúng rồi. rồi chữ r chữ r đó ta à, chữ r đây he ừ. rồi hero đó Ủa, thấy không siêu nhân siêu rồi nhân hero. hero team đúng không tờ nè rồi rồi team nè đó hero team đó Ê, không biết nào vậy? Gì vậy? He, thì đóng ngoài nghĩ sao từ tim này Ủa đúng mà nè Hero tờ Im im tợm tim hero tim Trời ơi hèn chi tôi Vậy thôi bạn xếp đi Ông bị cộng rồi đó Mệt ghê đâu tôi sửa cho Đó Vậy bạn xếp. gì bạn Sam Được rồi qua nào qua nào Ok qua đây qua đây Rồi tiếp theo là chữ gì đây để mình xem coi Ờ ở chỗ này có rất là nhiều block chữ luôn Ờ À tôi biết rồi Để để tôi để tôi Chắc chắn là chữ S nè trong team của bọn mình thì có hai người có tên là có chữ S ở trên tên à không ba người mới đúng Siro, Simi và Sammy. Bởi cho nên chữ S này mình nghĩ là Sammy đó để mình xếp thử nha. Ok. S Ủa, nè, được A hả? nè à, sam hả đây đó hành chữ sam này nè đó à, rồi còn có mấy cái chữ này là gì ta sam à, sam như này đúng không sam heo ai da ai da xin lỗi sam mà tiếp lại sam heo là tôi tưởng là xếp thành chữ sam heo trời ơi là trời từ từ đây tôi làm lại cái đầu không á <laughs> từ từ đây tôi làm lại nè sammy m nè thêm chữ y nó thôi đúng không đúng sammy đó thành chữ sammy rồi nè rồi mở cửa được chưa ta ui được rồi nè ừ. ok rồi đi qua đi qua rồi ok tiếp để coi mình coi coi chữ tiếp theo gì hai từ tôi bây giờ đến tôi thể hiện cho bây giờ tôi dùng cái này đã rồi ok ừ. rồi bây giờ tới được sam sam xếp thành chữ gì xếp đi rồi đây bây giờ ui. con ui quá trời chữ luôn Có một Ê. chữ bờ nè Ui vậy tôi biết rồi chắc chắn chữ này là ừ. chữ phong cận ok rồi bây giờ tôi sẽ ghép từ phong cận nha tôi ok giỏi bờ nè bờ nè rồi gì ờ, nữa bờ nè đó o ờ ờ. nè đúng không rồi đờ nè đó rồi thành chữ phong rồi nè ồ ghê ghê ghê từ cận thôi là được rồi đó đây a nè n Wow trời ơi Sammy giỏi quá Sammy giỏi quá Được rồi ok rồi bây giờ mở cửa <laughs> Được luôn nè <laughs> Quá đỉnh quá đỉnh rồi ok qua qua qua qua Dạo này tụi học sinh giỏi luôn á Phong Đúng rồi chắc chắn là bọn mình là học sinh giỏi luôn rồi Rồi tiếp theo chữ gì đây Ủa sao cái này nhiều chữ quá vậy Trời ơi có mấy chữ luôn nè Ôi khó à nha à? Ồ, trời ơi Thôi được rồi, vậy tôi sẽ xếp bên đây, Sam xếp bên kia đi Ok, tôi lấy chữ nè Rồi Rồi, để xem coi xếp chữ ừ, Để mình xem coi mấy cái chữ này sẽ xếp thành được chữ gì ta Làm sao biết được ta ờ, Để xem thử nha ờ, Có chữ S không ta Ờ, ơi có có chữ S nè Vậy là chỗ này mình sẽ xếp thành chữ Sammy đi ha bạn ha Ok, Sam nè à, M nè Ok M nè Đó thêm chữ Y nữa Chữ Y đâu ta À chữ Y đây Sammy Đó bạn thấy không Mình xếp được chữ Sammy rồi nè Rồi sau đó là có mấy cái chữ ở đây à, Tôi xếp thành chữ gì à ta à, à biết rồi Sammy dễ thương Đúng rồi Dời ơi Ngã dễ nè Đó Dễ thương Đây chữ H Rồi chữ U O ờ, N G đó rồi xong xếp được chữ sammy dễ thương nè thấy không nè sammy xong chưa Tôi sắp xong rồi, bây giờ còn hai chữ thôi rồi ờ. đây. À. Rồi, xong. Tiếng Ủa, cái gì vậy? Sammy xếp thành chữ gì vậy? Phong béo phì, ờ. tiếng tiền. Ủa cái gì mà sao xếp thành chữ phong béo phì? Ủa tôi có béo đâu Ủa sao mà không béo được Nhìn ông kìa tôi ơi trời Mỡ bự bằng cái đầu luôn kìa Còn tôi sao Trời ơi thiệt luôn á Tôi xếp bà là Sammy dễ thương Còn bà xếp tôi thành là Phụng béo phì với bạn ơi Trời trời quá đáng thật sự luôn á Thôi rồi Quá đáng mẹ Mẹ tôi vậy là không nói dối Ok được rồi không nói dối Thôi tôi mập được chưa Thôi được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau Đi qua cánh cổng này để chúng ta cùng nhau đến với cánh cổng tiếp theo nha bạn nha Sammy sẵn sàng chưa Sẵn sàng rồi ok chuẩn bị nha Được rồi vậy là coi như bọn mình đã vượt qua được cánh cổng 3 tuổi Là bọn mình đã đi học chữ rồi nè bạn ơi Bọn mình biết viết chữ rồi nè Bây giờ chúng ta cùng nhau đến cánh cổng tiếp theo nha Ok chuẩn bị nè 3, 2, 1 Let's go hay Hey yeah! ok ra ngoài ra ngoài rồi nè ủa sao tôi nghe cái giọng của tôi hình như nó nó khác hồi nãy sao ơi giọng tôi hết là giọng em bé rồi nè ừ tôi cũng vậy nè wow trời ủa, ơi lớn nhưng mà nữa. nhưng mà tôi nhìn sam có vẻ lớn hơn à để tôi coi coi tôi như thế nào đây ừ. Ồ, vẫn là cái bộ đồ hoodie của mình các bạn ơi Ê, nhưng mà sao khoan từ tôi để ý nha cái bộ đồ của tôi nó có một cái đuôi con thỏ nè sam sam nhìn nè ủa có hả không cái này là rách đó phong ơi trời ơi ông rách mông kìa ủa, ủa cái gì kỳ vậy ủa vậy cái này đồ rách hả trời ơi không biết luôn á tôi tưởng là cái bộ đồ của tôi nó có cái đuôi nuôi thỏ chứ hóa ra bị rách hả trời trời ơi thiệt luôn á chẳng lẽ nhà mình nghèo quá nổi mình nghèo nổi mình không có tiền mua bộ đồ mới đẹp đẹp mình mặc hay sao trời không, không, thiệt không luôn á cái này không phải đâu biết sao ho ông bự vậy? quá bị rách cái bông á nghĩ sao vậy trời ơi tưởng tượng dữ vậy ăn cho nhiều vô vậy mập Trời ý sao nói là tôi ăn nhiều quá tôi mập cho nên tôi mặc đồ không vừa rách đồ gì đúng không? con nữa nghĩ sao mà đâu ra rồi phong cực tư duy là giàu nhất vũ trụ thế đừng ảnh Thôi ở đâu à tôi nghèo nhất Hero Team luôn á trời Thôi được rồi bây giờ mình với Sammy đã lớn lên được 13 tuổi nè bạn Đó Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cánh cổng 13 tuổi Để chúng ta thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị lớn lên thành 18 tuổi nha các bạn nha Ok Ủa mà khoan từ à. Không phải hình, hình như cái cánh cổng này không phải là 13 tuổi đâu hình như cánh cổng này là 18 tuổi hay sao á không phải là 13 mình nhầm mình nhầm à cánh cổng này ơi. là 18 tuổi nha các bạn nha còn cánh cổng bên này là 25 tuổi nè Trời qua đây là 25 tuổi luôn á ồ ủa Trời trời, ủa sao bên này ông lịch lãm mà sao tôi tôi nhìn con chè chè chè chè trâu với vậy? Ủa gì kỳ hả? À, không biết nữa. Chắc là do ờ, Sam à, tính Sam trẻ trâu cho nên vậy á. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong cánh cổng 18 tuổi để coi coi chúng ta sẽ lớn thành 25 tuổi như thế nào nha bạn nha. Ok, chuẩn bị nè. ba hai một bắt đầu thôi. Let's go. Whee lại dạ. té thêm lần nữa rồi thiệt luôn á cứ lần nào qua cái cổng là bị té ủa cái này là gì vậy ta ờ. ừ. ủa chỗ này chỗ nào đây hình như chỗ này là cái chỗ bọn mình phải giải mã hay sao nè sam ơi ủa có cái bàn gì đây ủa nó xuất hiện cái gì nè ui Ôi. Wow Rồi tôi hiểu rồi Hình như nhiệm vụ của bọn mình là phải đạp vô mấy cái nút này Để tạo ra đường đi qua bên kia hay sao á Ồ hiểu rồi hiểu rồi Ê Sam Sam hiểu rồi nha Bây giờ nè Sam đạp vô cái nút này đi Sam Sam Sam đạp vô cái nút này đi Rồi ok Bây giờ tôi sẽ qua đây tôi đạp qua cái nút này đúng không Ủa phải hả Ủa, Ủa phải không? không phải, hình như không phải Lộn rồi, lộn rồi Hình như là, à Sam, Sam đạp lại đi Ok, bây giờ mình sẽ nhảy qua đây hay sao nè Bên đây có một cái nút, bấm vô cái nút đó có được gì không ủa ui à, nè nè tạo cái đường màu đỏ nè dạ sam sao bà làm tôi té nữa à, xin lỗi xin lỗi xin lỗi đây, đây, cho tôi lên cho tôi lên ok rồi giờ sam sao đạp bên đi cái này thách thức dễ sợ luôn đó rồi ok trời bây giờ tôi qua bên đây nè rồi sam bước ra ngoài đi Thôi vậy sao Ok vậy xong rồi tôi sẽ bước qua đây cho Sam leo lên à. Rồi xong bây giờ bọn mình sẽ nhảy qua bên kia hey. Rồi qua đây hey. oh. dạ. Trời ơi thiệt luôn bà Sam Tôi không ngờ là bà nước vậy luôn bà Leo lại đi Rồi Sam nhảy qua trước đây Chứ tôi không tin đâu okay. Rồi rồi đi qua rồi đi vô đây vô đây vô đây hình như là mình vô đây để mình dịch chuyển qua màn tiếp theo rồi ok màn tiếp theo là màn gì đây để xem coi ồ cái chỗ này ủa cái này mình đạp lên để tạo kính đó đúng không ồ rồi hiểu luôn rồi hiểu luôn được rồi bây giờ sammy á sammy leo lên cái cục màu vàng này đi ok bây rồi. giờ á tôi sẽ nhảy qua cục màu xanh này là sammy phải nhảy lên cục màu xanh nha ok chốt đâu thấy ok rồi, rồi. Chỗ, lên, lên lên nè chuẩn bị nè một hai ba nhảy lên rồi ok wow, đơn giản rồi, bây giờ okay. là hình như là phải nhảy qua cái cục màu xanh bên kia sao thấy cục màu xanh bên kia không ê ơi từ lấy ok, đà ok rồi chuẩn bị nè một hai ba à! trời ơi ôi tụi bay đứng đây được mẹ cần gì trời ơi biết là tao đứng đó gì đâu một hai ba rồi ok rồi bây giờ nhảy nhảy nhảy nhảy lên cái cục bên kia nha ok chuẩn bị nè một hai ba hey rồi nè dạ. ủa Sao đi, sao đi, tôi lỡ đặt ơi chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào bạn ơi trời ơi tôi hiểu rồi sao, ơi tôi hiểu lý do vì sao mà chúng ta phải chơi cái trò này rồi tôi hiểu rồi mà sao tôi <laughs> hiểu hết trơn luôn á lớn rồi bắt bắn cua là sao có nghĩa là chúng ta đến đây á nha là chúng ta sẽ phải uh, giống như kiểu là hợp ý nhau chúng ta phải tìm cho nên chúng ta phải cùng nhau phối hợp để vượt qua được những cái thử thách này hiểu không ồ hóa ra là vậy đúng rồi đoàn kết chúng ta phải đoàn kết lại nhau chúng ta đoàn kết là sức mạnh mà đó ok bây giờ để tôi xem coi chỗ này hình như là bấm cái nút này nè u uh, qua bên đây rồi rồi sam qua đây đi sam qua đây rồi ok sau khi qua đây xong thì hình như là mình sẽ phải uh, à rồi hiểu rồi Sammy qua bên kia đạp đạp cái nút màu vàng bên kia cho phong đi nút màu vàng đấy hả để tôi xem coi một hai ba không rồi ok nó sẽ tạo được cái đường sao đó tôi sẽ nhảy qua bên đây Rồi ok Vậy là bây giờ Sammy sẽ không thể nào qua bên đây được nữa đúng không Sam Sam chạy qua thử coi Ừ sao được từ từ để thử nha thử nha Đó rồi, ui trời ơi Trời ơi vậy là sao không nhảy qua được rồi Từ từ để Phong coi À trên đây trên đây trên đây có cái nút Đây đây hình như bấm vô cái nút này À nó tạo được cái đường cho sao qua nè Yeah. yeah quá là hợp ý nhau luôn quá là hiểu ý nhau luôn bạn ơi rồi ok được rồi giờ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào nhanh nhanh nhanh nhanh rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo nha bạn nha thì cái màn tiếp theo này ồ cái màn này có bộ khó nha tôi nhìn thấy nhiều thứ quá nè trời ơi có bộ khó à ở chỗ này là nó có một cái đường màu đỏ nè hình như mình sẽ phải bắt cua bên đây sau đó là uh, hình như là mình phải vào được bên trong kia các bạn ơi nhưng mà bây giờ đường nào đi qua bên trong nó được vậy ta ừ. để suy nghĩ Ê, coi ơi, Tâm này có cái nút màu cam nè gì đây ta ờ nút màu cam hả đâu sao bấm thử cái nút đó coi đây đây nè có gì không đây ô nó tạo một cái đường đi qua bên kia ok tôi xem coi giờ mình sẽ qua bên đây rồi à rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi bây giờ phong qua đây nè ừ. rồi giờ sam bấm cái nút màu cam ở đi bấm bấm bấm thêm đây, lần nữa lại nè đó thì cái kính nó sẽ mở ra bây giờ tôi sẽ nhảy qua đây rồi ok bây giờ mình chỉ cần qua đây rồi, rồi, xong té rồi sao ơi Trời ơi trời cái gì vậy tới đến nơi báo dữ vậy Xin lỗi làm lại đi làm lại đi làm lại đi không không lỡ Rồi mở kính nè sao qua bên đây rồi Nhảy lên cục màu cam này sau đó nhảy lên cục màu vàng Rồi tạo cái đường này nè Sam sao qua được không Đây tôi qua được tôi là bờ rồ bắt cô hí á à. Đó rồi ok bây giờ Phong sẽ qua bên đó ơ mà khoan tự giờ sao không qua được kính nó mở rồi ờ ê sam ở trong kia nó có dạ. cái nút màu xanh kìa sao bấm cái nút màu xanh đó đi nghe thử nha hay da bây giờ ui ồ nó tạo cái đường xanh. dạ dạ dạ dạ rồi hiểu rồi hiểu rồi yes đi qua đây ôi trời tè tè tè nhảy bên đây nè đi qua đây sẽ leo đây rồi đi qua thôi là xong ok trời tưởng gì khó lắm đơn giản ủa cái gì vậy mình bị dịch chuyển ở chỗ nào đó đây Ủa. Cái gì đây? Chỗ nào sao nhìn nó tối vậy ta? Một ừ. chiếc nhẫn kim cương. Trời ơi. À, tôi ừ. hiểu rồi bạn ơi. Hiện tại bây giờ á, tôi đã qua 18 tuổi và tôi mới vừa vượt qua được một cái thử thách. Đó chính là thử thách mà tôi với Sammy sẽ phải đoàn kết lại với nhau để vượt qua cái thử thách đó. Và chúng ta đã quá hợp nhau rồi sao mà đây nhẫn kim cương Ủa? Nè. Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi cái nhẫn rồi? Ủa gì vậy? Ủa sao lập cái tướng mất vậy? Ủa? Trời sao tôi đập cái nhẫn cái nhẫn biến mất tiêu rồi tôi tính lấy cái nhẫn đó để để, để tôi tỏ tình sao mà sao tôi đập cái cái nhẫn mất tiêu rồi tôi kìa. hiểu rồi vậy là tụi mình không hợp nhau rồi thôi tụi mình chỉ là mãi là bạn thân thôi hiểu chưa rồi, ai, ai, nè không không nhau nhau, ủa gì kỳ ta mới đập cái nhẫn cái nhẫn biến mất tiêu rồi thiệt tiếc ghê luôn á thôi không sao cả bạn à bây giờ á mình không có thể tỏ tình được ở gọi là trong minecraft thì mình tỏ tình ngoài đời đúng không trời ơi thôi được rồi vậy thì bây giờ bọn mình đã vượt qua được cánh cổng 18 à, tuổi rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cánh cổng 25 25 tuổi nha các bạn ừ. nha ok Sammy sẵn sàng chưa sẵn sàng để Rồi, xem 25 sẵn đúng không nè. ok ừ. chuẩn bị ừ. chúng ta ra ngoài cổng thế nào ba hai hay da ok ra ngoài rồi nè ừ. Ồ, trời ơi, Sammy, Sammy đứng im, Sammy đi, quay qua đây, đứng im. Trời trời, thiệt luôn á, tôi phải review từ từ nè. Đó, bây giờ ông mình đã lên 25 tuổi các bạn, bạn nhìn là tóc của mình bắt đầu khác đi nè, thấy không? Đó. Rồi bây giờ Sam quay lại cho mình coi cái khuôn mặt của Sam lúc 25 tuổi coi. Trời ơi cái gì mà xinh dữ vậy Ủa gì ạ Trời ơi quái vật trời Trời ơi ông ơi đâu ra cái đội quái vật thấy Ủa cái gì mà quái vật Ủa sao nói vậy <laughs> Ủa từ từ tôi coi cái gì à, vậy? Trời cái gì vậy Ủa sao mà cái khuôn mặt của tôi lên 25 tuổi Ủa tôi nhớ trên hình nhìn tôi đẹp trai lắm mà ta sao tự nhiên Ủa <laughs> sao tôi biết hình này rồi <laughs> Ghê quá vậy Ủa, à, Trời ơi Phong ơi tôi là phong cận nè à, trời ơi tôi là phong cận nè nhưng mà bởi vì là lên 25 tuổi cái mặt tôi nó già hơn nhưng tôi đâu ngờ nó xấu gì đâu trời ủa, trời ủa sao sao ông 25 tuổi xấu thì ghê vậy tôi nhận ông ra luôn á trời ờ thì bây giờ tôi xấu rồi đó sammy còn thích tôi không mà còn thích không cái dạ, gì trời ơi tất tất tất nhiên là là tụi mình tụi mình mãi mà tụi mình mãi mãi là ờ ờ bạn thân bạn thân ok bọn mình mới vừa vượt qua cánh cổng này ha mới vừa tìm thấy được một cái nhẫn để ra gì ta để để cho mình cầu hôn mà ờ, bây giờ kêu là bạn thân trời ơi thiệt luôn á trời hỏi là trời cái nhẫn hả cái gì nhẫn ông định cầu hôn cái tôi hả không hồi nãy á là mình mình vô trong cái cổng kia thì nó có cái nhẫn cầu hôn thôi còn bây giờ á thì tôi à tôi tôi không thích cầu hôn ở trong minecraft đâu hả hiểu không tôi muốn cầu hôn ngoài đời thật à thôi <laughs> thôi à, thôi rồi bây, giờ bây giờ bọn mình cùng nhau vào cái cánh cổng 25 tuổi để coi coi 25 tuổi bọn mình sẽ cùng nhau làm cái gì nha ok được không rồi từ từ bây giờ ông đứng để, để tôi vô trước ông vô thấy ghê lắm tôi vô tôi cười không à rồi đứng trước để tôi vô trước bộ tôi lên 25 tuổi yên tâm đây cái này chỉ là minecraft thôi nhìn cái mặt tôi thấy xấu xấu thì thôi chứ ngoài đời thật là tôi tôi 25 tuổi tôi đẹp trai lắm yên tâm Thôi được rồi chúng <laughs> ta cùng nhau vào cánh cổng 25 tuổi để xem như thế nào nha bạn nha Ok 3, 2, 1 Bắt đầu thôi Let's go <laughs> Mấy bạn ơi, tôi mới vừa vô cái con map này rằng à, tôi biết rằng tôi với Sammy sẽ sắp làm gì luôn á bạn. Ừ. Sammy biết bọn mình sẽ làm gì không? Ừ, vô đây, ờ, vô đây làm khỉ chứ làm gì, nghĩ sao vô rừng làm gì trời. Trời ơi, bà này không biết gì hết trơn, bà không thấy sao? Ở chỗ này á là một cái hòn đảo vô cùng thơ mộng luôn và chắc chắn tôi với bà sẽ phải xây nhà ở trong đây để chúng ta ở chung với nhau đó như vậy là hồi nãy á tôi tặng cái nhẫn cho bà bà đồng ý đó vậy là 25 tuổi là tôi với bà là cưới nhau rồi đó ủa đâu ra à. vậy ủa kỳ vậy tôi đâu có nhận nhẫn nào đâu ông ông đập nó hư nhẫn rồi bây giờ tụi mình xây hai nhà riêng ở hai nhà riêng ở chung nha trời ơi sammy nước với bạn ơi ừ. sao mà phải tự xây nhà bọn mình sẽ xây nhà ở chung với nhau cho nên ở chỗ này tôi đã chuẩn bị một cái rương sao biết cái rương để làm gì không ừ. hả làm gì đây có gì đâu trời ở trên tay của tôi đang cầm một cái viên ngọc mắt rồng đó mắt ender bây giờ ở nhà tôi sẽ sử dụng viên ngọc này để kích hoạt nó tạo ra một ngôi nhà siêu đẹp cho sam luôn tin không trời thật không mà thiệt chả là có một ngôi nhà luôn sao nhiêu đời rồi vậy? được rồi vậy bây giờ sammy với bạn cùng nhau xem thử rồi nha bây giờ á tôi sẽ mở cái rương này ra và sau đó tôi sẽ bỏ cái viên ngọc và mắt ender này vô bỏ vô nè và bây giờ sammy nhìn nè nha đây bây giờ nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng ở trong cái rương và ngay lập tức nó sẽ biến thành một cái rương màu đen đó và nó sẽ quăng ra một cái cục kia đó và cái cục đó từ từ nó sẽ rơi xuống dưới đất và bắt đầu nó sẽ xây chúng ta một ngôi nhà đó ghê chưa gì mà tự động hóa hiện nay hóa vậy ghê không ghê không đó đó đó đó ghê không nó bắn ra một ngôi nhà luôn thấy không đó ghê không ghê không đỉnh không đỉnh không đó các bạn các bạn nhìn nè đó hiện tại là chúng ta đang xây được một cái ngôi nhà để chúng ta ở chung với nhau các bạn ơi và ngôi nhà này á, là nó sẽ được tự động xây luôn bạn nhìn nè thôi thôi thôi thôi trời ơi nó tự động xây luôn mấy mấy mấy mấy cục đất nó lên trên này nó bị lửa thiêu thành mấy cục gạch luôn các bạn thấy không đó rất là đẳng cấp luôn đấy và sau đó đây nó xây ui nó trồng cây với mình luôn rồi sao nó trồng cây với mình luôn nè cây luôn trời ơi, tính ra cái nhà này hơi bị đỉnh luôn bạn ơi Tôi không biết là người nào đã tạo được cái nhà này mà siêu đỉnh, siêu VIP luôn á hey, Vậy là coi như chúng ta sẽ có một cái nhà chúng ta ở mà chúng ta không cần xây luôn Bởi vì là tự, tự động xây chúng ta à. Trời trời, ê, tính ra tụi mình có cần làm gì đâu tự ớ sướng gì vậy đúng Ôi. rồi bọn mình đâu cần làm gì đâu tôi nói mà hồi nãy tự nhiên sammy kêu xây nhà làm gì đúng là sammy nước đâu bây giờ thời điểm bây giờ là là hiện đại rồi chúng ta không cần phải tự xây nhà nữa mà nó có cái máy để xây nhà chúng ta luôn nữa ghê không ghê không ơi coi cần chết luôn á từ từ tôi vô đây bị gì không vậy ui vô ui sợ quá thôi chạy ra ui, từ từ đừng có vô không? bây giờ mình phải đợi cho nó xây xong đi rồi mình hãy vô sam hiểu không đó nè nó đang nó đang lắp kính cho mình nè nó đang lắp kính cho chúng ta nè thành mấy cái kính nè đó Ui, nhìn cái này giống như một cái căn biệt thự ở trên biển vậy Sam Sam có nhìn thấy giống vậy không? Ừ, giống kiểu là mấy người giàu á thì ông sống trên cái đảo này nè đó Trên đảo Đúng là rồi. người giàu sống thôi Tôi đó, uh, tôi mua nguyên cái hòn đảo tôi xây cho Sam luôn á Nhưng mà tôi mua cái hòn đảo nhỏ Còn cái hòn đảo bên đây bự quá không đủ tiền mua Trời nhân sao có đảo sống là giàu rồi phải không? Chụp ảnh, chụp <laughs> ảnh Facebook rồi, được rồi Đúng rồi, đúng rồi, đó nó xây xong rồi nè, thấy không? Đó, rồi sau đó là ờ. Ui, ờ. cái gì vậy? Cái gì vậy? ui nó xây hàng rào nó xây hàng rào wow ngầu vậy ôi trời trời ủa nó từ chạy vô đứng chạy vô nhà cái đứa chạy vô nhà kìa rồi xong xong ngôi nhà luôn tên nè nè nè quá là ngầu luôn trời ơi Ê, quá giờ đẹp thử không thử dạ dạ dạ tự xây đây Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review cái ngôi nhà này nha bạn nha Đầu tiên nè thì phải nói đây là một cái ngôi nhà biệt thự rất là đẹp ở giữa biển luôn Và ở trên đây nó có một cái cửa Bây giờ mình sẽ bấm cái cửa mình đi vô Rồi vô vô vô vô Sam ơi An toàn nha, rất an toàn nha rồi vô Đó. Rồi đi vô nè Đây là nhà của chúng ta đó Sam Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vô trong nhà Đây vô đây vô đây Đó như các bạn đang thấy thì cái nhà của chúng ta vô cùng tiện ích luôn là nó có cả à, cái gì ta bếp nè để chúng ta sưởi ấm nè có cả ừ. rương nè và ở trên đây là có thêm cả một cái giường ngủ nữa ừ. ủa đây phải để hai giường chứ ta từ đây tôi xây thêm cái giường cho sam nữa ok rồi đó rồi. ok ở bên dưới này wow. thì à, xuống đây tôi review cho sam coi xíu nè xuống đây xuống đây đây này, đầu này, tiên này. nha sao thấy cái bộ giáp kim cương này không thấy thấy sao có gì đâu cái Nè, bộ giáp này á nếu như chúng ta không thích kim cương chúng ta chỉ cần bấm vô cái nút này tít thì ngay lập tức nó sẽ đổi chúng ta thành bộ giáp sắt đó ghê không đúng rồi chúng ta có thể đổi qua thành bộ màu vàng cũng được luôn đó đổi thành nhiều bộ khác nhau đó ghê không ghê không đó quá là đỉnh luôn ok ở bên này á thì à, chỗ này là có cái phần là ngọc ender nè sammy chỉ cần bấm vào cái nút này thì nay lập tức nó sẽ tạo ngọc ender bên dưới này cho sam đó à, trời ơi cái gì wow quá trời ngọc ender luôn đúng không đó quá trời ngọc ender tha hồ dùng nhà nó nhìn nhà nó nhìn nhỏ nhỏ mà sao nó tiện nghi như vậy đúng rồi tiện nghi mà ở bên này á thì nó có thêm một cái một cái rương bí mật bình thường á nha là chúng ta chúng ta có tiền chúng ta phải bỏ vô trong két sắt đúng không nhưng mà đúng két sắt cũng chưa an toàn đâu chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút này tít ngay lập tức nó sẽ đưa một cái rương ở đây đó còn bây giờ chúng ta chỉ cần lấy kim cương chúng ta bỏ vô trong Đây chúng ta lấy kim cương nè Chúng ta bỏ vào trong rương thế này nha bạn nha Đó xong chỉ cần bấm cái nút này cái là nó sẽ kết cái rương vô tít Đó giống cái rương liền ờ. Khi nào mình lấy mình tôi bấm hiểu thôi. rồi Đây là quỷ đeo đúng không Tôi lấy hết tôi giữ cho Ủa Rồi xong rồi bạn ơi Cái chỗ để mình giấu quỷ đen Mình chỉ cho xa mất tiêu rồi Trời ơi trời Ôi <laughs> rồi bên này thì là cái lò sưởi cái lò sưởi này á chúng ta tắt nó cũng được luôn nè đó không tắt nó đi nè rồi chúng ta muốn dùng á chúng ta bật lên bật lên đó Ê, xinh quá ủa mà từ từ phong ơi sao Vậy. cái nhà tôi nhìn nó giống như là cái nhà của mấy mấy cặp đôi mới cưới vậy tôi nhìn giống giống vậy ờ chứ còn gì nữa trời chứ còn gì ờ, nữa <laughs> nghe cái okay. thôi tôi ở đâu cái nhà này tôi ở nhà riêng Ờ, ok ừ, được rồi. rồi vậy thì bây giờ á sammy đi ra ngoài kia sammy tự xây cái lều cắm trại sammy ở đi tôi ở hôm nay mình yeah. vậy nha à. ờ thôi thôi đùa đùa thôi bây giờ tôi vô xong kẹt ờ, xong xong xong tạm thôi không xong ké thôi à, ôi xong ké hả à có có sóng ké luôn hả trời trời rồi qua, từ, qua bên đây ở bên này nè nó một cái bàn chế tạo nè bấm vô cái nút này nó sẽ đem cái bàn chế tạo cho chúng ta đó bấm cái nút này sẽ kết cái bàn chế tạo đi đó thằng mày không biết nấu ăn đúng không thì ở đây nè chúng ta có một cái máy này hay lắm đây bây giờ tôi sẽ có thịt bò trong tay thấy không thịt bò sống nha rồi. bây giờ á mình sống. chỉ cần bỏ thịt bò vào trong cái rương này đó và sau đó chúng ta lấy thêm mấy cục than ta bỏ mấy cục than vào trong đây thì ngay lập tức nó sẽ tự động nấu đồ ăn cho chúng ta luôn nghe coi không cái gì mà bỏ rương người ta bỏ trong lò nướng sao ai bỏ trong rương mà sao nấu chín được không nè, có vậy mình bỏ thịt bò vô đây mình bỏ rương vô đây thì ngay lập tức nó sẽ cho thịt bò chín qua bên đây à chờ xíu nha tí nữa có thịt bò chín bên đây nè đâu tôi kiểm tra lại coi nè thấy không nè sam nhìn nè có sáu mươi bốn cục thịt bò nè đấy đó trời, trời ơi dữ vậy wow ép kiểu này mặt sướng trong ngôi nhà luôn nhà siêu xịn sòi luôn á đúng rồi oh. mình có cái nhà này là mình khỏi cần làm gì hết trơn luôn á rồi ok bạn ơi nhưng mà có điều là nó không có cái nút để mình mở cửa mình đi ra ngoài ha để nó nhốt mình trong này luôn á không không sao bây giờ mình bắt chọi lại được chọn ngọc anh quay ra kia rồi ok ờ ha ha mình quên mình có mình ngọc mình có ngọc mình đâu ngọc đây <laughs> rồi ok bạn ơi vậy là coi như là bọn mình đến 25 tuổi thì bọn mình sẽ có nhà nè bọn mình sẽ sống chung với nhau đó rồi tôi hiểu cái cổng này là gì rồi <laughs> ok bạn ơi thì bạn thấy cái video này thế nào bạn thấy thấy hay hay không và thấy thích video này hay không hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha và anh em cũng đừng quên là hãy nhấn nút like like like like like cái video này để cho mình có thêm động lực làm thêm nhiều những video mới cho bạn xem đó nha còn bây giờ thì mình ừ. nghĩ video này cũng đã rất là dài rồi cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha tạm biệt tạm biệt Hello team, hello team